đây tết năm nay nó vẫn đông đầy mưa rơi dịu em gió an hương về dần dịu trong cách chia xa vời con tim sao bồi hồi xuân sang cánh lá quanh bếp hồng ấm áp như hát ca mà mai sẽ già ép thức tha pháo hoa báo hiệu một năm cũ đã qua năm mới sang thấy có những em viên về bên nhà đón cái xuân sẽ chưa từng món quà xuân sang năm mới xuân We'll